Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish Shinsuke được thoát khỏi rồi Thật ra là Shinsuke bị cách ly từ ngày 22 7 giờ tuổi đến hôm nay Shinsuke được thoát khỏi à, rất vui và rất mệt à, sáng nay Shinsuke đi ra ngoài không khí rất rất đẹp cô ngon à, đương nhiên là Shinsuke đều khảo trả ừ, Shinsuke bị cách ly vì ở Trung Quốc Shinsuke có người tiếp xúc gần người bị corona nên ở Trung Quốc Shinsuke là lockdown Shinsuke không thể đi ra ngoài khoảng 11 ngày nhưng mà Trung Quốc Shinsuke đưa sữa nhưng mà sữa này có đường nên Shinsuke không thích sữa có đường nhưng mà có nhiều dinh dưỡng Shinsuke đôi khi uống sữa này khi Shinsuke bị cắt đi thì Shinsuke lỗ lắng vì không có muốn ăn và Shinsuke không thể làm gì đó nên mỗi ngày chạy trong nhà và tập thể dục và Shizuke sống ở nhà một mình thôi đang rất lo lắng nhưng mà ở Việt Nam của Shinsuke liên hệ Shinsuke Shinsuke ơi có có món ăn hôm nếu muốn món ăn thì thì bằng món ăn đến Shinsuke Shinsuke rất vui nhưng mà từ hôm nay không thể đi làm việc nên khoảng một tháng Shinsuke nghỉ các <laughs> bạn ơi mùa corona làm gì She's gay Ngủ thôi Ok Các bạn ơi chờ hết Dịch corona Nên Mỗi ngày rửa tay và Đeo khẩu trang nhé Bye bye Thank you.